1,7 kW dung tích 52cc Đây, chiếc máy rất là chất lượng công tắc nóng mở ga khóa ga giật nổ nắp bình xăng đấy đây là cái mũi khoan của nó mũi này là 200 thì ờ, có cả mũi 200 100 và 300 150 250 Đấy, tôi bây giờ tôi sẽ lắp thử vào máy ờ, cho quý vị và các bạn cùng xem đây là chiếc máy sau khi lắp xong mũi khoan 200 cái này ờ, tháo ra này. đây cái mũi của nó đây bình xăng máy này ờ, thì ờ, có tác dụng để đào hố trồng cây khoan đất khoan lỗ chôn cọc bê tông rất là tiện lợi chi tiết máy tay gan đây là lay gió à, quý vị và bà con ờ, có nhu cầu mua hàng vui lòng ờ, liên hệ ở điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội qua số điện thoại 0922 252 666 chúng tôi vận chuyển hàng trên toàn quốc Cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi kênh video của Điện Máy Cường Linh